Vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này thì em giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung Đây là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu công chuyện Đó chính là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt Bác nào mà đã chơi rồi và cũng rất là nhiều bác biết đến cái bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt này rồi Đúng không ạ? Và các bác nào mà đã chơi bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt bên cơ sở Sơn Tài xỉu bên em Thì các bác đã thấy được cái độ hiệu quả cái độ trong của bộ hột đúng không ạ và em bao cho các bác nam châm nước muối dọi đèn trong gần như hột chợ các bác nhé với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này nó sẽ báo nhất nhị ngũ lục và tam tứ thì không báo nhất nhị thì mình đánh xỉu ngũ lục mình đánh tài và lên phản thì mình phải chịu vì đây nó là phản thế hột chứ không phải là máy báo sai đúng không ạ 10 chén thì nó phản có khi cũng chỉ đến một hai chén thôi có khi là sẽ không phản chén nào hết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 Máy này rất nhỏ gọn, đúc cho người, đúc đâu cũng được này, túi áo, túi quần. Nhất chỉ dùng một cái, nhị dùng hai cái, tam tứ không dùng, ngũ dùng ba cái và lục dùng bốn cái nha các bác nha. Đây, em test thử này. Không dung, không dung là ở trong này có tam tứ đúng không? Tam hoặc tứ. Ở cái chén này mình bỏ các bác nhá, bỏ cho chắc. Còn nếu mà các bác ưng tái hay ưng xỉu thì các bác đánh thôi. Đó, mặt tam kìa tiếp tục không dung tam tứ tiếp đó tam tứ hai cái nhị nhị xỉu đúng không ạ đó đây này chén này nó ra nhị này nhưng nó lên tài đây là phản thế hột này các bác này cái này là phản do thế hột nhá mình không tránh được đúng không nhất này nhất xỉu đó nhất xỉu năm à ba dùng ba cái đúng không dùng ba cái ngũ ngũ tài này đó ngũ tài hai cái nhị xỉu đó không dung không dung là ba bốn bỏ qua nhá đó bốn lục tài này đó lục tài chuẩn chưa ạ vừa rồi đã test thử cho các bác một vài tiếng và có thấy được cái độ hiệu quả rồi đúng không ạ và ở đây thì như rồi em đã nói đấy ạ, 10 chén thì cũng chỉ phản ít nhất một hai chén thôi đúng không cũng không ăn nhầm gì so với các bác khi mà các bác khi chơi